tại vì kiệt thích hợp đủ à, đủ thành phần từ thượng vàng hạ cám từ à, tới những người làm siêu chính trị quý anh chị đừng có tưởng nghe mấy người mà làm chính trị càng cao á họ càng hiểu kiệt nhiều hơn là những người bình thường à, tại vì à, mỗi một cái kiệt nói ra <clears throat> họ có thể cứu được cái mạng của họ cứu được tài sản của họ nên kiệt à, rất là âm thầm gặp những cái vị à, lớn lắm <clears throat> ở à, nước việt đó. chứ đừng có tưởng mà ông không tin gì đòn ông là vua gì đòn á mình mới là chúa thôi ừ. không là vua không á ông này hơi nóng ha giận chưa à, cái áo hết trời rồi xuống đây có một bộ đồ mai đi về <laughs> lần đầu tiên mình có một chỗ ngồi đàng hoàng nữa không có ghế rồi có phòng rồi nữa sứa ra là đi bụi không à từ ở à, thiên long sơn ngồi mấy gốc cây rồi chạy qua mấy cái nhà lụp xụp của thiên long sơn tuốt trong góc núi rồi chạy xuống à, cái sân của cái chùa rồi sau bên hông của cái chùa rồi chạy tới mấy cái trước cửa mấy cái hẻm rồi sáng mình ở <laughs> cái công viên à, ngoài đó nữa chỗ này chỗ đầu tiên việc thấy là trịnh trọng nhất á cũng là có phước mình ở đây ngồi được tới 7 à, giờ thì à, mình còn mấy tiếng đó mấy anh chị có cái gì muốn nói chuyện hàng quyên tâm sự hay chỉ lên đây ngồi ngót kiệt thôi <laughs> chơi giờ khô cổ rồi sáng giờ nói là cũng khô cổ rồi đó cũng mệt á <clears throat> ngó là vui hả tại mỗi lần gặp thời sáng có mấy người buồn ngã nhiều quá cái bị à, hơi à, trượt mới ngồi thiền lại chút nhưng mà chưa có xả hết tại họ tới mình đó mình phải hút hút mấy cái xấu của ta dùm <laughs> nên nó cũng lần sần chút có là sáng có mấy người nhìn mặt ai mét mét mà đen đen <laughs> nó không á đỏ đỏ là sắp uh, có người nhập vô ông có nó chơi để ngồi chút để chờ ta ổn định lại cái mình ngồi mình nói chuyện chơi người xám mà à, Elon là nó là người ở thành tinh cách đây khoảng à, mấy tỷ ánh sáng đó. nó không phải là người của chúng ta cái DNA trong cơ thể nó khác á nhưng giàu cho nó ở xa cái nào nó khác giống người chúng ta nhưng nó cũng là con của thượng đế ở cái trái đất này đang có cái đại nạn thì tất cả những người Giê-pô, người thành tinh và những người à, cốt tiên, cốt Phật cũng phải hạ phàm hết ở vào cái thời đại này thời đại này là một thời đại thời đại cực kỳ lạ lùng nhất của tất cả những cái thời đại khác chúng ta là những người đại hữu duyên đại có phước nhất của tất cả những thời đại khác ông bà tổ tiên của mình à, ông nội ông cố của mình cứ nói về những cái truyền thuyết là tận thế và thời à, thượng quân thánh đức rồi phật à, một vị phật mới ra đời này nọ là họ rất là mơ ước để mà gặp được nhưng mà họ không có sống được 300 tuổi chúng ta hiện giờ năm mấy tuổi hai mấy tuổi bảy mấy tuổi chúng ta chứng kiến được thì là chúng ta có đại phước thì cộng thêm một cái đại phước nữa là chúng ta còn một tuần hay là ba ngày mà rời khỏi xác phàm mà nghe được những lời chuyện nói mà hiểu được mình chết vì cái gì á thì là cũng là đại phước nữa bây giờ việc lên mạng việc truyền tin cho cha cho các chư phật 3 năm nay ít nhiều biết bao nhiêu người mình đừng có nói những cái lớp covid mà chết ấn độ hay nam dương hay là bên trung cộng đi nó không có hiểu được tiếng việt nhưng mà cái lớp mà chết covid của việt nam á ít nhiều về mấy trăm nghìn người đó cũng một cũng có một số nghe clip của kiệt là họ biết họ chết về tận thế là cũng là có phước đúng không ừ. mà cái có phước nữa là những người chúng ta còn đang ngồi đây nè we need to make a big change một cái thay đổi cực kỳ lớn chứ kiệt cũng già rồi cũng mang nhiệm vụ 3 năm rồi cái mặt cũng dày rồi trứng gà nó trội giết ờ, mấy cái mặt nạ nó cũng chai luôn á đến lúc kiệt phải làm chuyện khác thì mình tự mình phải thay đổi coi kiệt này nói chuyện có hữu duyên không có lý không có ích lợi gì cho mình không bây giờ tất cả những người ở ngoài kia không có trong phòng này chạy lăn tăng ở ngoài đường lo củ hành củ tỏi chai sữa họ cho là bận rộn mình ngồi đây họ cho là hơi quan tưởng đi dư thì giờ đại khái nhưng những người đó đó không biết lúc nào khi họ ra đi họ họ sẽ hối hận không kịp và họ cũng không biết họ đi về đâu còn mình ngồi ở đây kiệt nói mênh mông nó bao la hai ba tiếng đồng hồ quý vị chỉ cần nghe một chữ thôi thì đã hiểu là ý ở bề trên muốn mình cái gì kiệt xuống đây kỳ này cũng là bề trên kêu kiệt xuống để giao duyên là gì trong mắt của phật mẫu của cha trời tất cả nhân loại đừng nói chi người việt nam nói người africa hay người mỹ cũng là con của thượng đế đó có hồi chị cứ ngồi ở trên thiên long sơn tối ngày không có giao duyên houston không đi xuống đây nữa dưới này cũng là con của mẹ dưới này rất là nhiều thì khi mỗi một lần việc đến đây bao nhiêu chư thần ở cái vùng thành phố này cũng chấn động á và những người mà đang chạy lăn tăng ngoài kia hôm nay họ không hiểu nhưng mà lần thứ hai thứ ba kiệt xuống họ từ từ cũng sẽ hiểu khi họ ngộ ra rồi thì kiệt được về bề trên thưởng thêm một cái ờ, bông mai nữa tặng cho cái bông mai kia nữa nhiều chúng sanh về trời thì cha mẹ thương kiệt nhiều chừng đó thưởng nhiều chừng đó kiệt làm không giỏi không đúng kiệt cũng bị la trong những ngày kế tiếp chúng ta ở ờ, nước mỹ này nè nó cũng sẽ có những cái nạn rồi nước việt nam sẽ tiếp tục những cái nạn tiếp tục là nạn đói nạn à, lo này lo kia thiếu này thiếu nọ bây giờ đến nỗi mà không có việc làm không có như uh, sinh hoạt trong những thời gian hồi xưa đó thì những người ở bên Việt Nam mình bây giờ đó, họ cũng không còn gì họ để mất nữa chỉ là sáng thức dậy à, kiếm nhạn bậy bạ no rồi chờ rồi ngóng nó cứ thế tương lai không có nữa thì cái này đã nói cách đây một năm rồi đức thầy mà chưa xuất hiện á là con người việt nam mình tất cả 100 triệu người luôn á trừ khi những người có sân trước sân sau họ hơi bận rộn phải không để mà họ họ họ lùa của <laughs> chứ còn những cái người mà bình thường từ người giàu cỡ ờ, đó mình thấy bị bắt lum á và tới cái người mà không đau ôm hay là shipper ở bển cũng là lòng dạ rất là nao núng họ mong cái gì họ chờ cái gì họ chờ một cái thay đổi họ chờ ba tiếng sấm nổ đùng đùng đùng thì mọi thứ sẽ thay đổi thì ngày đó hôm nay á thì à, mình thấy sắp sửa rồi đó đức thầy sẽ xuất hiện ngài không có thất hứa những người nào ở trong này đạo hòa hảo phải vững lòng tin nhưng mà ngược lại thì không có duyên với những người đạo hòa hảo nhiều tại vì họ những người mà biết tu á, họ đọc cuốn sách rồi cái ra lại gia thức cái đó họ chỉ tin như vậy thôi họ không bao giờ họ tin những cái gì lạ hơn hết thấy tượng thì lại thấy mặt thì thấy phát ghét <laughs> không chúng sanh nói vậy đó ừ, ở ở cha nói vậy mà họ thấy tượng thì họ lại à mà thấy mặt họ ghét là cái chướng ngại của mình đó là lỗi của cái ngã của mình đó chứ không phải là lỗi của kiệt <laughs> vì à, chế độ vô thần cộng sản lâu nay họ gài đặt vô rất là nhiều những cái à, hòa hảo cũng giả cũng có à, nó làm giả trong đó cao đài cũng có làm giả trong đó phật giáo cũng có giả trong đó cái gì cũng giả hết thì cái lòng người phật tử thời nay bề trên đã nhìn thấy là cái nạn cái pháp nạn thì mới nói khuyên kiệt nói với mọi người là tự đốt đuốc đi tự có bản lĩnh tự có chánh kiến để mình có thể tự nhận thức được cái đau là thật đau là giả sau này những cái người gọi là hiện tại mình thời gian không còn nữa họ cứ xỉa xói ờ cha trời mẹ đất nhỏ ông phật họ muốn tu theo tiên à, kiệt là gì vậy đó à, vị đoan đại khái mà lỡ như kiệt là bồ tát thiệt là những người đó sẽ làm sao họ chửi kiệt nhiều quá kiệt cũng xin là mấy vị nói con chỉ xin được ba lần thôi à cho một người thôi à còn họ tiếp tục thì đó là cái ngã của họ quá cao thật sự kiệt đã xin hết rồi đó họ nói ai chửi con con xin nhưng mà cái luật á, mình chỉ xin cho một người ba lần mà lỡ như kiệt là như vậy thì không sao nghe mà lỡ như kiệt là một vị bồ tát thật những người đó ừ, cũng khó về trời lắm á uổng công bao nhiêu năm trời ăn chay niệm phật tu tập những người tu càng nhiều đọc kinh càng nhiều cái ngã càng cao nha quý vị không phải là tu nhiều đọc kinh nhiều là hiền đâu đó còn nếu như mình tin ông trời là lớn nhất nếu ổng không lớn nhất tại sao bên công giáo 3 phần tư dân số trên thế giới lại là thờ đức chúa trời đạo công giáo đó đạo à, Kitô giáo đạo à, hồi giáo cũng thờ trời tu thì cứ tu cứ đi so đo ông nào bự mới tu theo có nghĩa là nhìn ông nào à, <laughs> đó là mình thấy cái đó là thấy nó hơi hơi à, hơi có cái chấp ở trong đó rồi mát hơn thuốc hơn đời mình cũng có cái phước nữa là mình hết covid thì có nghe à nó ngồi chỗ này nè chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng à, mà còn covid à, mà thôi á ừ. cho nên à, ở mỹ mình có nhiều phước lắm trở về à, phước báo giàu cho cả thế giới này là cùng cùng một chuyến thuyền Mỹ nó có đại nạn nó có xăng lên 7 đồng 8 đồng 9 đồng ga lông Việt Nam mình là hết xăng đúng không Việt Nam khổ những quốc gia khác khổ 10 tất cả trên thế giới đều khổ chung lây hết nhưng mà ở Mỹ này á, nó vẫn còn cái à, hoài thế của nó nó cũng khổ hơn và có à, ba bốn thôi nó cũng hơn nhiều quốc gia nên cuối cùng Mỹ vẫn là đàn anh sau khi đại tam thế chiến sau khi mà thời à, lập đời mà à, thượng quân á, đời mà vàng kim á, là nước Mỹ vẫn là nước để giúp nước Việt Nam làm à, cường cường quốc. Bây giờ nước Việt Nam muốn cường quốc hay không rất là dễ, không gì khó hết. Tất cả các lãnh đạo Việt Nam làm cho Mỹ có lòng tin đi. Mỹ mà có lòng tin á, nó chỉ cần đưa vô một đống công ty đi từ bên Tàu vô bên Nhật thôi. Là thôi là mình ê chề liền ăn không hết luôn á đô la không có kịp mà bỏ vào túi rất rớt như mưa vậy nãy giờ nói chuyện không có microphone hàng chi quên hello yeah this đúng rồi đã à được rồi để, để. Thank you. Ông ờ, Kiệt nói chuyện mênh mông lắm mấy bác có đề tài gì ờ, muốn uh, mổ xẻ lẫn nhau thì cứ uh, cho cứ nói lâu mình có duyên xuống đây một lần nói thì cũng đã nói nhiều trên mạng rồi nhưng mà những gì nói là không có giấy viết cho nên nhiều lúc cũng mới mới không à ừ. ok rồi bất cứ ai muốn à, đặt câu hỏi muốn à, gì thì cứ à, hỏi tự nhiên nha mình là gia đình I just try to. this go around the world. This uh, video will have at least 50 million people watching it. Yeah. Sao? Ai hỏi gì? Đó kìa. sao chị đâu đứa hình nó mới nhớ mặt đó ờ ấn độ này hả nó ở đâu vậy nó tên gì quên rồi hả ấn độ này tên gì thằng này á hồi tiền kiếp của nó đó là một uh, pháp sư mà pháp sư kiểu ấn độ á thì à, cũng à, tạo à, số nghiệp nhưng mà cái vận mệnh của nó không biết giờ nó nhiêu mà nó chỉ được 50 năm là nó đưa, nó nó mãn hạn ở đây nó phải đi thi lớp khác thì chị nhắn cho nó là em nói nó chỉ có 50 tuổi nó chết đó. Ừ, tức là mãn hạn là chết mình cũng chưa chết hơi sợ ra, ra trường sớm ra trường sớm ừ, ra trường sớm không biết nó bệnh gì nhưng mà bữa hỏi thì mấy gì trả lời chứ ờ, em không biết nó bệnh gì nhưng mà em hỏi ở thằng này đẹp trai tướng mạnh khỏe thì gì nó hồi tiền kiếp nó là một pháp sư pháp sư làm bùa làm chú gì không biết phải không thì hôm nay nó tái sanh lại nó phải trả cái nghiệp đó nó nó năm năm năm không không biết nó nhiều nhìn nó cũng cỡ ba chục phải không cái biết ờ, được nhiều thứ đó thì lên xe hồi trước ờ, hồi đó con gái nó trước tôi đi dậy đó thì tôi mới thực hiện cái ông ấn độ đó cho nó nghe cái nó làm lên một hồi từ năm mười phút vậy đó nó nói ông này không có hết đâu mẹ không có sống lâu đâu gái gái ai con gái tôi ờ gái chị nói ai dạ nói, nói ấn độ đó hả đó, dạ tại hôm cái ba mươi tháng bốn có lên đó mà gái nó nói Ủa vậy chị à, con gái chị cũng có ngầu quá nghe, nó cũng có cái lực gì á. Dạ ờ, Ủa hiện giờ có không? <laughs> lần bữa ba Minh đưa lên Thiên Long Sơn. Lúc nào chị Thiên cũng đang đứng đây nè. Dạ. Lúc nào mỗi một lần Kiệt ngồi đâu á là trong chín bước mấy gì đừng đến gần Kiệt. Là mấy vị dạ như vậy là vì có 18 về la hán, bốn rồng yeah, dạ, thiên long bát bộ lúc nào cũng xung quanh kiệt đừng bao giờ nghĩ nói chuyện mình với kiệt nhau quý vị ừ, ai mà khởi tâm nó làm cái gì biết hết á tội phước là từ cái tâm của mình đó ờ, có đó kia không phải hù đâu ngàn bằng trăm á triệu luôn á thì chính nó thấy được đó thành ra nó mới à, công nhận là đúng nó mới à, bằng lòng chợ. Ủa nhưng mà ở vụ thằng này 50 tuổi em đâu có biết là nói thì em chỉ nhắn tin chị ta chị hỏi em. Không có sống lâu được đâu. À em à em bữa em không nghe câu chuyện đó nhưng về dạ. riêng phần em á em à, kiểm chứng về cái số mệnh của ông này nó, nó 50 năm nó muốn là năm mốt thì nó hãy kiếm em em chỉ nó thêm chút em phải chia cho nó một tuổi <laughs> nhưng mà à, xưa hăng lắm thích chia ra thích sớt tuổi cho mình cho ta sau này à, mấy vị mấy vị khác đó nghe la hoài nói uh, cái này phải lo cho đại cuộc cứ đụng chút cái sinh mấy người covid mà nằm hấp ngáp ngáp á cái mấy đứa con video á gửi cho kiệt chịu đâu có nổi động lòng dữ lắm xin mỗi lần xin là người đó hết hết là mình là cũng bị sập sùi á sau này những cái gì họ pháp không không có mút mình vậy nữa à, xin xin chung cho thế giới còn không thôi chứ không có cá nhân nhiều cá nhân như nào người nào có duyên á giống như sáng có một đệ tử hiện mới nhận á, là nó sắp đi á thì gán nhận để cho nó kéo thêm năm mười năm thì bất đắc chỉ nhận chứ không lẽ kỳ sao xuống biết sao gặp á nên <laughs> nó bị ung thư á là nó rồi ai đặt câu hỏi gì cứ đặt chiều cho mình à, ngồi chơi chơi nghỉ mệt rồi cái microphone này con cứ đi vòng vòng ai hỏi thì cứ đưa trong mà ba năm cuối cùng của tận thế chúng ta thấy được biết bao nhiêu chuyện lạ lùng mà ngoài cái sự tưởng tượng bình thường của mình đúng không à, chưa bao giờ mình nghĩ là một thời gian rất là ngắn mà cả quả địa cầu này nó thay đổi dù dù dù dù hôm nay nga thua thì ngày mai trung cộng thua thì ngày đó là ngày kéo màn của cái thời mạt giận của mình đó hồi trước khi 3 năm về trước trước khi covid dịch vũ hán mình cứ nghĩ tận thế là khủng khiếp lắm mình cứ mỗi lần mình nghe kinh điển mình nghe mấy vị thầy mấy vị ờ, hiểu về sấm cơ miền tây với cao đài đó thì nghe ai cũng sợ hết nhưng mà mình đến ngày hôm nay mình là người kiểm nhận mình là người chứng nhận và người là mình bị luôn nữa trong này bảo đảm ai cũng sẽ có bị covid đúng không à mình thấy hai tầng đó là như thế nào phát biểu phát biểu thật sự hai tuần đó như thế nào kỳ cũng bị á vì sinh nhiều quá kiệt bị á chứ đúng là kỳ không có bị mấy vị nói sinh một triệu người thì ít nhất con phải bị để con kiểm nhận để con biết được xuống trần phải khổ chung với trần cái kiệt làm sao bị mà hôm đó kiệt chấp nhận bị á để mình biết thì bây giờ ở dưới này có ai bị covid trong hai tuần đó rồi lúc đó mình suy nghĩ như thế nào rồi nói đi nói cảm tưởng của mình rồi kiệt nói cảm tưởng của kiệt trong lúc kiệt bị hai tuần thì ở đây ai à, mạnh miệng <laughs> kể chuyện của mình bị covid đi con đeo tà đâu ai kể đi đưa microphone đó, <laughs> ờ, kể hả ai bị đời lấy microphone kể lúc đó à, cảm nghĩ như thế nào cái thế giới này sao bạc bẽo với tôi như thế nào tôi sắp sửa xa mọi người rồi ok rồi kể từ đầu kể em à, giống như không có cảm giác muốn ăn hết gì hết nằm dạt dờ dạt bụi không có ờ, còn muốn gì nữa hết <laughs> <laughs> chỉ cần vậy thôi <laughs> cái gì thôi à nó phải kể lại cái suy nghĩ của mình như thế nào lúc, lúc đó mình sợ lắm đúng không không để kiệt nói nè kiệt không phải là vậy nhưng mà kiệt biết lúc đó mình không biết qua cái đêm nay ngày mai mình có gặp con mình không đó rồi cái mà buồn nhất á là mình không có ờ, được gần những người thân của mình ngày nào mỗi giây mỗi phút mình gặp họ mà tự nhiên cái ba bốn ngày nay mình nhìn thấy con mình xa xa trong kiến á mình thấy đau lòng không thấy cái thế giới gì kỳ cục không đó là một cái chuyện kỳ rồi lúc những người biết đạo thì họ nương theo cái cái kinh kệ hay là với điều mà hàng ngày họ tu tập thì họ còn qua được nhẹ nhàng nhưng mà những người không biết tu tập kìa tưởng tượng họ sợ cái gì người càng không biết tu tập càng hung dữ và lăng tăng ở ngoài đường ăn hiếp người này sân si người nọ người đó càng sợ chết lúc đó chừng đó, đó. lúc được bị chứ không có nghĩ như người đời lúc được bị trí kiệt sáng ra thì ai coi lại cái clip lúc mà đang bị kiệt lên livestream mà vừa nói xong nằm <laughs> bệt luôn là kiệt khuyên mọi người nên làm những cái điều đó giờ cái clip đó còn á gán lấy lại à, bác chính đạo à, tứ diệu đế <laughs> gì đó lúc đó trong cái đầu học vấn nhiều á là nó nọ lên nó nói vậy đó tức là mình biết được chỉ có cái này cứu mình lúc này thôi thì lúc đó đó kiệt uh, ở cái phòng một mình cái mình để cái tivi cái à, cái tivi thì hình cha mẹ này à, bỏ lên tivi tại trong đó nó đâu có bàn thờ gì đâu cái chỗ đó là ở chỗ uh, emergency mình vô để mình cách ly thôi mà thì tối ngày mở cái tivi lại cái tivi tức là lại hình cha hình mẹ trên tivi rồi lúc đó mấy chị vị cũng xuống đông lắm mấy chị nói á thì à, con á tại lúc đó kiệt bị xỉn nặng lắm tại quý vị coi clip thì sẽ biết bây giờ kiệt nói chuyện được là nhờ hết là nhờ covid này cái lúc đó là kiệt xỉn kiệt không có nói chuyện nhiều khoảng à, lên mạng á là nói chuyện chừng chút thôi là nó kéo đàm lên không được mà xiển là bị covid là dễ chết đúng không cái quan trọng là lúc đó không biết sợ chết chỉ sợ làm sao mà về cha đừng có ký đầu chịu thôi xuống trần năm mấy tuổi rồi chưa làm được chuyện gì đại sự chưa làm được gì chuyện gì dễ dàng và dạ, chưa có nói hết những ý của mình muốn nói cho tất cả mọi người nghe quê hương chúng ta là ở trên thiên đàng thiệt sự chứ không phải quê hương chúng ta là ở nơi này chồng con hay là những cái người thân của mình ở đây đều là giả tạm hết tất cả những cái duyên mà gặp ở dưới thế gian này á, đều là phù du hết á. đó là vậy là vì Kiệt có một cái gia đình trên trời Một cái gia đình ở dưới thế gian Kiệt thấy gia đình thế gian đúng là phù du Những đứa em, những người bà con Rất là bạc bẽo Mỗi lần Kiệt bệnh ai là người đến thăm Kiệt Mẹ Hay mấy anh ở trên thôi thì sau này chuyện mới hỏi là là tất cả mọi người thường cũng vậy đều có một cái gia đình riêng ở trển thân nhân của mình của à, con của chị đều là ở trển bởi vì có những người tại sao à, có những cái tai nạn lớn rồi có những vị theo à, hậu mạng để mà qua vượt qua được những cái uh, tai à, tai nạn xe đụng đồ này nọ thì là do những cái người thân ở trển giúp mình xuống đây mình phải tu mình không có thể nào mình cứ lo lăn sang lo cho con rồi lo cho cháu ngoại rồi lo cho em lo cho anh mình cứ lo như thế hoài mình quên đi cái cái cái thần hồn riêng của mình là mình không có về trời được không phải ý chuyện nói là như mình lơ họ không phải mình cũng phải độ họ luôn nhưng mà hôm nay á, mình mang họ thiên thì dĩ nhiên họ sẽ bị dị ứng như lắm mà muốn thương họ đó mình phải từ từ mình có ban lãnh rồi mình giải thích cho người ta biết mang họ thiên rất là nặng nề không phải dễ đâu họ diệu hay là Maria hay Joseph là đó là thông thường mà thông thường đã đi đến ngõ cục rồi đến một lúc bề trên sẽ thay đổi tất cả sau này cả những người ngoại quốc và những người à, khắp thế giới giàu cho thiên John này thiên David hay là thiên uh, tên mễ gì là ra đô gì đó là cũng là chữ thiên à. chữ thiên sau này là một danh từ uh, bất hủ của uh, toàn thế giới không cần phải dịch ra gì đó bữa có nhiều người hỏi comment hỏi uh, thiên tuấn kiệt nhưng mà dịch ra là cái gì chữ thiên dịch là gì không lẽ là gót à không phải cũng là thiên nhưng người Mỹ rất là nhiều người hiện giờ là đã mang họ thiên trên thế giới rất là nhiều đó một cái đại đạo khi mà xuống trần thì lúc nào cũng gặp rất là nhiều gian nan những năm đầu á à, cái ngày mà 16 tháng 3 năm 2017 thì cha với mẹ xuống lập cái đạo này ở thế gian ở tại núi Thiên Long Sơn thì ngày đó cái bầu trời của hôm đó, đó các chư thiên xuống rất là đông cha ban xuống cái đạo cõi của mình cũng giống như khán giả ngồi thôi nhưng mà thật sự khi mà thượng đế mà ban lệnh xuống đó ban lệnh cho toàn các chư thần ở toàn cái quả địa cầu này đều quy về hướng đó và thừa nhận cái đạo này để mà gia hộ ở bên kia đó một cái hành sự hay là một cái làm một cái chuyện gì đó cũng phải là do cha ấn định thì nó mới có cái um, hiệu lực ngoài những cái chị uh, hồi sáng ngồi thấy dấu hiệu thiên tâm uh, cứu được gọi bên Việt Nam cũng vậy đó là dấu hiệu thiên tâm nó có sự màu nhiệm là do những cái vị hộ pháp thiện thần của à, công giáo của Phật giáo và của bên Hồi giáo cũng đang support cũng đang gia hộ với à, cái thiên tâm bây giờ ở bên Việt Nam á cái người mà phải hiểu nha mình phải nói là chiến tranh cạn cời sự chết chóc á, nó nằm trong cái à, đường tơ kẻ tóc thôi rất là à, đột ngột xảy ra không biết lúc nào thì chỉ biết là từ đây tới cuối năm á còn bữa à, sáng là mình nói là tính theo ngày không ba ngày á đảng cộng hòa lên thì chốt qua xong rồi tức là <laughs> tập chống bình là qua xong rồi ở cái thế là phải đánh không có giảng hồi được á mà mình nghĩ nội mà nghe lúc mà nó đem 100.000 quân ở biên giới Ukraine thôi mình cứ nghĩ nó là bình thường chưa đầy mấy tháng bữa giờ 4 năm tháng mà nếu mà ngồi tính lại á chưa biết lần số nhiêu cũng gần cả triệu người rồi à. huống hồ chi biển đông chung cộng một tỷ mấy người ở ngoài biển nhật nam hàn mà nó bay máy bay vô nó quýnh thì còn biết bao nhiêu người mà chết người tàu cũng là con người đúng không mình đâu phải là họ cũng là người tốt trong đó nhiều lắm á cái trận chiến á ở bờ trên à, đi nhưng mà giờ chót các gì có quyền thay đổi cái à, nước cờ để đi thì khi trung cộng tấn công đài loan thì nhật với phi với nam hàn với úc ấn độ ấn độ sẽ tấn công trên đất liền miền bắc ở Nhật với Nam Hàn với Mỹ sẽ tấn công thẳng vô Bắc Kinh luôn chứ nó không có đánh ở ngoài nữa mà hở nhúc nhích là đánh thẳng vô luôn và nó đập luôn cái bể cái đập nữa đó là hồi xưa tiên thơ là như vậy nhưng mà thời nay á vì cái khấn nhiều quá nên nó làm lộn xộn thiên cơ rồi à, tức là mỗi lần mà thấy chết nhiều quá thì không có muốn thì mỗi lần kiệt sinh thì bề trên thay đổi nhưng mà mục đích cuối cùng nó chậm ít người chết nhưng mà cái cuộc chiến là cũng phải tàn chia năm sẽ bảy phải xảy ra nước Trung Cộng nó gắn bó nhau nó đi lấy na, Tây Tạng lấy uh, Tân Cương lấy Nội Mông năm tháng nước nằm trong đó thì khi mà đổi một cái thể chế đổi một cái triều đại thì có dân chủ khi dân chủ thì tự động những nước đó là chia năm sẽ bảy thì ngày xưa cũng vậy mà Kiệt học nhiều lắm về bên quân sự Kiệt biết nhiều nhưng mà cái này mình nói cái này nó hơi lộ cơ những cái thế đánh của quý vị mình không có muốn nói nhiều chỉ nói sơ sơ thôi thì Kiệt biết nó sẽ đánh đầu và đi đâu nữa đó gọi là trục kia chọi với đồng minh trục bây giờ còn nhiêu người nhiêu thằng giờ thêm thằng chùm khăn ở bên kia mai mốt nó cũng mệt lắm rồi kiệt biết được cái thế giới sau này con người mình sẽ không có xài dầu nữa nha hiện giờ mình đang thiếu xăng thiếu dầu cái thật sự sau này xe taxi hay là những cái uh, loại xe điện hay là xe bus chạy bằng uh, những cái nguyên liệu uh, tự nhiên không thì lúc đó mình không có bị uh, ô nhiễm môi trường lúc đó mình cũng không có nước này điên hiếp nước kia lúc đó mình uh, giá cả của thế giới nó đồng nhất nước mạnh sẽ giúp nước yếu thì cả cái thế giới nó phát triển đồng bộ cùng một lúc thì lúc đó gọi là thời vàng kim huống hồ chi lúc đó cả thế giới cùng à, thờ một à, tôn giáo thì có phải là sướng quá không thay vì bây giờ nước nào mỗi năm bỏ cả mấy trăm nghìn tỷ để đi defend cho mình để mình tạo mình sức mạnh có giỏi như cả nghe nó đổ ra gần cả trăm năm nay biết nhiêu tiền như vũ khí cuối cùng rồi á đổ biển hết bây giờ là thua biển nữa thân bại danh liệt luôn vũ khí của Nga mà mốt làm ai mua Trung Cộng cũng vậy đó mặt đời nhưng mặt đời nó có ảnh hưởng về tiên tri đó ảnh hưởng về tâm linh đời đạo song hành rồi những cái ma mị thầy giả hello mấy thầy giả uh, ca sĩ giả mình cũng là một trong những ca sĩ dỏm giả nhưng mình ca cái lòng cho vui khác nha thời nay hồi xưa ca sĩ của mình á là đâu ra đó học có bài có bản có lớp có lan còn bây giờ đứa nào lên là ca tùm lum hết trơn quá trời ca sĩ việt nam nghề đó là dễ kiếm tiền nhất cho nên giờ thời nay nhiều ca sĩ hơn thời xưa thời nay thầy cũng nhiều hơn thời xưa nữa mà dạy có chút xíu người dạy hoài dạy không xong